với gia đình tìm vui bên nơi trước tay trong tay nhớ lúc trao tiệm đầu xuân mong ước ngày sau như là ngày trước tay trong tay nhớ mai đua nở tuyền trần đội hương thay phấn xưa đến chờ tin bao xuân tôi đón xuân giữa lúc còn chiến tranh chúc mừng xuân bên mỹ diệu hành trình chúc người trai đi xây dựng hòa bình để cho đất nước vui trọn mùa xuân mùa sang mùa sang gió mãi mơn man trên đóa môi hồng người em yêu tìm quên trong cuộc thương